Người cũ Real Madrid sắp tái hợp Ronaldo ở Anas. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Anas đang có kế hoạch chiêu mộ thủ môn Keylor Navas của Paris Saint-Germain. Nếu được quân cho Anas, Navas sẽ được tái ngộ với người đồng đội cũ của anh ở Real Madrid, đó là tiền đạo Cristiano Ronaldo. Sở dĩ ban lãnh đạo Anas nhắm tới Navas là do thủ môn số 1 của họ là Davis Ospina đang bị chấn thương. Vấn đề trên đã khiến cựu thủ môn câu lạc bộ Arsenal và Napoli cần khoảng thời gian là 6 tuần để hồi phục. Theo tờ Marca, để có được Navas trong phần còn lại của mùa giải, ba lãnh đạo của Anas sẵn sàng trả Paris Saint-Germain 4 triệu euro. Trong trường hợp mà Navas bắt tốt, đại diện của Ả Rập Saudi có thể sẽ đề nghị anh ký thỏa thuận có thời hạn lâu hơn. Do không cạnh tranh được với Genluigi nên kể từ đầu mùa giải anh mới chỉ chơi đúng một trận cho đại diện của thủ đô nước Pháp. Navas gia nhập Paris Saint-Germain năm 2019 sau khi không còn chỗ đứng ở Real. Đội bóng đã đưa Thibaut Courtois của Chelsea về Bernabeu nên sẵn lòng để thủ môn 36 tuổi người Costa Rica chuyển đi nơi khác. Với việc Ronaldo mới đầu quân cho Anas cách đây không lâu, anh có thể sẽ trở thành chất xúc tác để giúp đội nhà giành được Navas. Hồi còn đá cho Real, CR-7 đã từng có 4 năm sát cánh cùng với Navas. Đây là thủ môn đánh giá rất cao năng lực của Ronaldo. Còn nhớ, sau khi chân sút của Bồ Đào Nha rồi Real để chuyển sang Juventus, Navas đã từng khẳng định kênh kênh trắng sẽ không còn mạnh như là hồi sở hữu CR7. Bruno Fernandes nổi điên khi bị lôi vào cuộc chiến chống Ronaldo. Tiền vệ Bruno Fernandes đã đáp trả lại những tuyên bố rằng anh đã nói để Cristiano Ronaldo sau chiến thắng ở trận derby của Man United. Trước trận derby của Man United, Fernandes đã có nói về sự thay đổi của MU kể từ khi thất bại 0-4 đáng xấu hổ trước Brentford vào tháng 8. Và sau chiến thắng trước Man City, anh đã củng cố được những bình luận khi nói rằng Chúng tôi đã từng là những cá nhân, giờ chúng tôi là một đội. Bạn có thể thấy được một đội phù hợp làm việc với nhau một số người đã cảm thấy đó chính là sự chỉ trích Cristiano Ronaldo, người đã rời câu lạc bộ vào tháng 11 vừa qua. Nhưng Fernandez đã nhanh chóng bác bỏ lời buộc tội. Anh đã lên Instagram để viết Làm ơn hãy đăng tải những gì đúng sự thật. Thật khó để MO thi đấu tốt trở lại. Vì vậy, hãy chỉ nói về những điều tốt đẹp về đội bóng này. Đừng lấy phát biểu của tôi để tấn công Cristiano. Anh ấy là một phần của đội bóng chúng tôi trong nửa mùa giải. Như tôi đã nói trong nhiều bài phỏng vấn trước đó, Tất cả mọi người đã chơi tốt từ trận đấu với Liverpool và cư xử như là một đội bóng và bạn có thể thấy kết quả. Chúng tôi sẽ bước tiếp. Kể từ trận thua Brentford, MU đã thắng 12 trong số 16 trận tại Premier League và hiện đang có chuỗi 5 trận toàn thắng. Tuy nhiên trên mọi đấu trường thì họ đã thắng 9 trận liên tiếp và lọt vào bán kết League Cup với đối thủ là Nottingham Forest. Ở trận Dubai Manchester, Fernandes là người ghi bàn gỡ hòa một đều